chào anh em nhé video này hôm nay tôi uh, giới thiệu cho anh em cái cách đánh tài xỉu cái cách chơi tài xỉu bịp mà hoàn toàn không tang à, anh em đến sân chơi thì anh em không cần phải mang bất cứ những cái đồ chơi gì thì anh em theo dõi cái video này anh em sẽ thấy được cái cách đánh của nó nó rất là hiệu quả cho anh em thì trước khi vào uh, giới thiệu cho anh em và chia sẻ cho anh em cái, cái mẹo chơi tài xỉu cái cách đánh tài xỉu bịp mới nhất 2021 này dành cho anh em thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em vài chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả và cái chuẩn xác của cái cách chơi của cái cách đánh tài xỉu của cái mẹo chơi tài xỉu bịp mới nhất 2021 này dành cho anh em nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thử cho anh em vài chén xem là cái tỷ lệ xác suất của nó em nó có đúng như ờ, anh em ờ, mong đợi không nhé Đấy. thì trước tiên là tôi sẽ thử cho anh em nam châm trước đi Đấy, thử nam châm này hột không có gì này Đấy, thử nam châm thử cho anh em dọi đèn này dọi đèn rồi đây cả ba hột trong suốt cả ba hột trong suốt nắp này nắp này nắp hoàn toàn không gì nha Đó. thử luôn cho anh em nước muối cho xanh chín luôn này Đó. được chưa saying vừa rồi tôi đã thử cho anh em tăng tích xong Đấy, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em vài chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé đấy chén này tôi sẽ đoán khoảng tầm 80% nó về xỉu xỉu chén này đó đúng không anh em tiếp tục cho anh em này Đấy, như chén này tôi đoán khoảng tầm 80 phần trăm nó lên tài nhé thì tất nhiên rồi cái đồ chơi nào hay là cái cách chơi nào thì anh em cũng có cái tỷ lệ phần trăm tỷ lệ phần trăm à, phản nhé anh em bị phản thế hột thì cái điều đó thì không thể nào mà tránh khỏi khi anh em đi chơi tài xỉu tài Đấy, trái này anh sẽ đánh tài đó, tài tiếp tục cho anh em này đấy như thế này tôi sẽ đánh xỉu đó một một bốn nó rất là hiệu quả cho anh em nhé tiếp tục cho anh em chén nữa này đấy, chén này tiếp tục tôi đã đánh xỉu đó hai và bốn chén này tôi sẽ lật lên đánh tài 80 phần trăm tỷ lệ nó về tài đó. thì cái chén này nó bị phản thế hột nhá phản thế hột thì uh, cái cách đánh tài xỉu này cái mẹo chơi tài xỉu việt này đó chính là tôi đã sử dụng cái máy điện thoại Đấy, cái máy điện thoại bắt sóng nhá, máy điện thoại bắt sóng và dò âm hồ tài xỉu bắt sóng dò âm hồ tài xỉu anh em nhé Đấy, thì cái um, máy điện thoại uh, à, dò âm hồ tài xỉu này nó bắt được những cái âm của cái bộ hồ tài xỉu khi mà anh em đi đến sân chơi anh em chỉ cần cầm cái điện thoại này thôi Đấy, cái máy điện thoại này nó sẽ dò được cái âm của cái bộ hồ tài xỉu và cái máy điện thoại này cái điện, máy điện thoại dò âm này nó dò được chuẩn xác đến 80% cho anh em nhá đấy vừa rồi tôi đã áp dụng vào và tôi đánh vài ba chén để cho anh em thấy được đấy, thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em luôn đấy cái này có có ngũ hoặc có lục thì căn cứ vào đấy tôi sẽ đánh tài nhé đấy tôi đánh tài có ngũ à có lục tiếp tục cho anh em chén nữa đây Đấy, như chén này thì tôi sẽ đánh xỉu vì là tôi có 80 phần trăm là nó báo cho tôi chuẩn xác là xỉu báo mặt hột thôi nhá báo mặt hột thôi nhưng mà tôi căn cứ vào tôi đánh xỉu đó căn cứ vào đánh xỉu Đấy, như thế này đánh tài Đấy, đánh tài máy báo cũng rất là chuẩn đúng không anh em đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ ờ, cái bộ đồ chơi tài xỉu mới nhất 2021 này hoàn toàn không tang để cho anh em đi chơi tài xỉu bịp nó mang lại hiệu quả cho anh em và nó giúp cho anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng đây là cái cách đánh tài xỉu bịp cái mẹo chơi tài xỉu bịp mới nhất 2021 này dành cho anh em nhé Đấy, máy dò âm hột tài xỉu Đấy, máy dò âm hột tài xỉu bắt mặt một tài xỉu cực kỳ chuẩn cho anh em nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình Đấy. video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em